rất nhiều anh em à, có điện thoại hỏi cho Tấn rằng là <clears throat> anh ấy cho em hỏi là bây giờ quân vị bát đĩa xanh chín thì có cách nào mà biết được bên trong là chẵn hay là lẻ hay không à, thì hôm nay Tấn làm cái clip này muốn chia sẻ tới tất cả anh em à, rất nhiều anh em đang thua tha không biết làm cách nào để gỡ lại thì có thể xem clip này của Tấn Phạm cpp à, ờ, đây đây là một bộ quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé này quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín Đó quân vị ba địa xanh chín thì à, tấn muốn à, chỉ cho anh em một số mẹo để anh em à, điều khiển quân vị và anh em có thể là giữ chẵn giữ lẻ hay là có thể là à, nhìn được bên trong là chẵn hay lẻ anh em nhé đây ví dụ đây là chẵn này anh em muốn biết được bên trong là chẵn hay lẻ thì anh em xem hết clip này anh em nhé à vân tay trên bát sắp này à, khi anh em sắp xong như này này anh em đặt xuống là anh em có thể biết được bên trong là chẵn hay lẻ đây được gọi là đòn ngớp bát tiện trên không bên trong là ba trắng này anh em này Đấy. anh em nhìn không đây được gọi là ba trắng thế làm sao để tấn có thể biết được chẵn hay lẻ nhìn đây bây giờ tấn sẽ chia sẻ luôn tới anh em để không làm mất thời gian và anh em nhớ đăng ký kênh của tấn phạm nếu mà anh em chưa hiểu có thể là kết bạn zalo qua số hotline ở trên màn hình sau đó thì tấn sẽ gọi video tấn chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho tất cả anh em nhé này trước tiên ấy, anh em muốn làm được điều này anh em phải trỏ hai ngón tay vào đây anh em phải trỏ hai ngón tay vào đây anh em đỡ lại anh em hiểu không đấy khi anh em đỡ lại như này anh em sóc dồn vị anh em đỡ hai ngón tay út này vào đây nhé hai ngón tay trỏ này anh em sóc này đó khi anh em sóc như này rồi anh em nghiêng cái đĩa này lên để cho quân vị đã dồn về lòng này à, có những anh em biết rồi thì anh em có thể là uh, Ờ, không không xem video còn anh em nào chưa biết thì có thể xem đấy anh em có thể bênh bát lên anh em dùng hai ngón tay cái này anh em bênh bát lên này đó là anh em có thể nhìn thấy bên trong là mấy đen mấy trắng anh em nhìn này đây để sát ờ, anh em nhìn nhé đấy. như này là anh em có thể nhìn được mấy đen mấy trắng này đấy, anh em nhìn nào đó chính xác luôn đấy là cái mẹo thì để mà tập được cái này trước tiên là anh em trỏ hai ngón tay này vào đây anh em sóc dồn vị lại Đấy, khi anh em dồn vị lại như này rồi thì anh em chỉ cần đẩy cái bát này lên là anh em có thể nhìn được này đó anh em nhìn đó anh em có thể nhìn đó. đây là ba đen và khi anh em bênh nó lên thì cái ngón tay này của anh em đã che hết bên cạnh này rồi hai ngón tay che hai bên rồi thì đảm bảo với anh em là cái đường này rất là hiệu quả rất là hiệu quả cho tất cả anh em nào đang chơi bộ môn sóc đĩa à, Tấn thì là một trong những người thợ chuyên à, à, đi sóc cái bằng tay nghề và cũng đào tạo cho rất nhiều anh em thì à, hôm nay muốn chia sẻ hoàn toàn miễn phí tới tất cả anh em là đang xem ờ, kênh của Tấn Phạm CBB à, ờ, nếu mà anh em cảm thấy mà thua tha chưa hiểu có thể là kết bạn Zalo qua số hotline ở trên màn hình 056 41 77777 để gặp Tấn Phạm Tấn sẽ chia sẻ cho anh em những cái mánh khóe để giúp anh em gỡ lại những gì mà anh em đã thua tha à, anh em à, nhớ đăng ký kênh của Tấn Phạm nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em